đó, hay là bị giữ tiền các bạn thì à, các bạn à, khi bị giữ tiền đó, hay bị giữ thẻ thì các bạn sẽ làm khiếu nại lại và phải mất thời gian đó nếu mà thẻ khác ngân hàng đó, thì các bạn phải qua ngân hàng của mình xác nhận mình là chính chủ đó, xong mình mới qua ngân hàng à, Sacombank đó thì mình mới lấy lại thẻ được còn như tiền bị đốt á bị đốt á, thì nếu mà thẻ khác ngân hàng thì các bạn buộc lòng phải về ngân hàng mà làm khiếu nại ha còn nếu Sacombank thì các bạn phải làm khiếu nại đó, làm khiếu nại và bị đốt tiền khiếu nại ít nhất cũng 3 đến 5 ngày nếu mà cái ờ, ngân hàng đã thách toán tên máy ATM nhanh thì mình sẽ được hoàn tiền sớm ha Ok các bạn thì hôm trước mình có vô tình mình lướt ờ, tiktok của bạn mình thấy có một bạn ờ, rút tiền trên máy ATM mà bị rút tiền và các bạn do cái cái, cái, cái cái bạn đó là không biết là máy sẽ tự động rút tiền các bạn thì cái máy ATM của Sacombank nó đã lập trình sẵn rồi ít nhất là khoảng 30 giây khi mà tiền ra nếu bạn không lấy tiền nó sẽ rút tiền các bạn lại ha và các bạn phải làm cái này nhất từ 3 đến 5 ngày hoặc 10 ngày các bạn thì các bạn mới có thể lấy tiền lại được đó thì ờ, để mình chia sẻ cái video cho các bạn xem và hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách để mình rút tiền hay là cái cách để rút thẻ đúng ờ, cách hay là cái cách để mình không bị rơi vào trường hợp như các bạn đó ha và mà các bạn theo dõi video mình ha trước tiên mà các bạn theo dõi cái đoạn ờ, video trên tiktok này và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý xử lý mà không để rơi vào trường hợp như thế ha hay là khi bạn rút tiền thì các bạn có thể xử lý như thế nào và các bạn theo dõi video mình nhé các bạn ơi thì trường hợp của à, cái bạn đó vừa rồi á là do anh ấy á, là không biết à, là tiền sẽ bị nuốt lại như các bạn và anh ấy để mất thời gian qua quá thời gian 30 giây nên tiền của mình bị rút lại và anh ấy buộc lòng phải vào ngân hàng khiếu nại các bạn để lấy lại tiền ha à, thời gian khiếu nại ít nhất từ 3 đến 5 ngày đó ok các bạn thì hôm nay à, lúa sẽ à, lên máy ATM để mà mình rút tiền thử đó cho các bạn biết cái thời gian mà cái à, thẻ nó nếu nó ra thì bao lâu nếu mà bạn không lấy thẻ ra thì nó sẽ nuốt thẻ và nó giữ thẻ bạn và cái thời gian và tiền nó ra bao lâu thì à, nếu các bạn không lấy tiền thì nó sẽ nuốt tiền bạn ha thì à, nếu mà nói đối với tiền ra thì 30 giây thôi các bạn nếu mà các bạn không lấy thì nó sẽ rút tiền còn mình sẽ thực hiện video cho bạn xem ha mời các bạn theo dõi video nha rồi ok các bạn ơi hiện tại mình đang đứng trước máy ATM của Sacombank nha các bạn thì trước khi rút tiền thì các bạn lưu ý giúp mình một số điều nha khi rút tiền các bạn để ý dùm cho mình cái là cái chữ Sacombank ha là nó là những cái nằm trên như thế này và cái chữ Sacombank lúc nào cũng uh, chữ cái đầu tiên phải vô trước nha các bạn và các bạn để ý dùm mình là cái không nên rút ngược thẻ hay là mặt trên mặt dưới nha rồi thì bây giờ mình sẽ rút thử cho các bạn xem nha khi mà mình à, đưa thẻ ngược nè thì nó sẽ không nhận thẻ nha các bạn đó, đó. và mình sẽ lật lại lật ngược lại cái thẻ coi nó nhận không và nó sẽ không nhận luôn nha các bạn khi mà mình đưa đưa đúng chiều nha để ý chữ cái Sacombank hay là các ngân hàng cũng vậy các ngân hàng thì chữ cái đầu tiên nó sẽ vô đầu tiên đó rồi khi mà đưa thẻ vô bên trong thì nó để là máy ATM xử lý ha hệ thống đang xử lý đó, quý khách vui lòng đợi trong giây lát sau khi nó đưa mình vô giao diện bên trong thì nó để như thế này đó bằng kính chào quý khách quý khách vui lòng thực hiện giao dịch ở trên màn hình nó sẽ nổi lên ô tiếng Việt và tiếng Anh thì các bạn nào sử dụng tiếng Anh thì nhấn tiếng Anh còn sử dụng tiếng Việt thì nhấn tiếng Việt cho mình chỉ gặp tiếng Việt thôi mình nhấn tiếng Việt nha đó thì à, nó đã để là quý khách vui lòng nhập mã đó. mật mã của Sacombank gồm sáu số như các bạn thì ở đây có hai ô ô đăng nhập và ô tạo mã pin mới ở bên dưới như các bạn tạo mã pin mới này thì các bạn lưu ý khi xài thẻ Sacombank thì không nhấn hai ô này nha thì vì nhấn hai ô này nó sẽ khi mình tạo mã pin mới và các bạn sẽ nhấn vô mật khẩu ngay chỗ này luôn nhấn mật khẩu nha mật khẩu của Sacombank là sáu số các bạn rồi thì nó sẽ đưa mình vô giao diện bên trong thì hôm nay mình sẽ thực hiện mà mình sẽ rút tiền thử 100 ngàn đó coi cái thẻ mình nó mất thời gian bao lâu để nó ờ, giữ thẻ mình ha đây mình sẽ in biên lai ra đó thì để hệ thống này xử lý nè quý khách vui lòng ờ, đợi trong giây lát đó. các bạn lưu ý giùm mình ha nếu mà các bạn nhập sai mật khẩu nha cái trường hợp nhập sai mật khẩu như các bạn thì nó vẫn đưa mình vào bên trong nhưng mà khi mà mình rút tiền thì nó sẽ báo mình sai mật khẩu như thế này đó, đó thì các bạn mà nhập sai mật khẩu quá ba lần thì nó sẽ à, phá thẻ các bạn ha nhưng mà nó không nút thẻ nha các bạn nha nó chỉ ội ra thôi nó ội ra thì các bạn không lấy thẻ này nó mới nút thẻ các bạn ha đó ok các bạn thì mình sẽ chia sẻ luôn các bạn nếu mà các bạn nhập sai quá hai lần các bạn đừng nên nhập nữa nha các bạn và các bạn sẽ thoát thẻ ra và các bạn sẽ vô chỗ đúc ờ, thẻ vô lại và các bạn nhấn ở chỗ đăng nhập hoặc là nhấn chỗ tạo bảo viên mới để mà tạo mật khẩu lại nha các bạn thì cái mật khẩu nó sẽ gửi về tin nhắn cho số điện thoại của bạn và các bạn vô đó các bạn đổi mật khẩu lại thôi đó rồi bây giờ thì mình sẽ nhập lại cái mật khẩu của mình nếu mình nhập quá sai ba lần thì nó cũng phá thẻ mình như thường nha rồi đây mình nhập à, mật khẩu sau khi nhập mật khẩu xong thì nó đúng mật khẩu thì nó nó để như thế này hệ thống đang xử lý quý khách vui lòng chờ trong giây lát để mà nhận tiền các bạn thì hiện tại mình đã nghe tiếng máy nó xào tiền ha ok các bạn lưu ý giùm giúp mình một điều là khi mà hệ thống máy bên hệ thống của Sacombank á thì thẻ nó sẽ ra trước tiền ra sau ha có một số bạn sẽ gặp trường hợp là khi mà lấy thẻ xong rồi không lấy tiền nó sẽ bị nuốt tiền lại nha các bạn đó bây giờ trường hợp đó như thêm trường hợp của mình là, nó sẽ cho mình ra trong vòng 10 giây nếu mình không lấy thẻ nuốt thẻ ha và nó cho mình một lần các bạn còn tiền thì nó sẽ nút luôn nha các bạn và thời gian tiền ra là 30 giây nếu các bạn mà không lấy tiền thì nó cũng nút tiền lại các bạn nha và các bạn buộc phải vô ngân hàng thứ này ha đây mình sẽ để thử 30 giây cho các bạn xem và nó sẽ nút tiền như thế nào đó do mình à, sợ nó tiền nên mình sẽ cầm à, như thế này để khi mà nó giữ tiền mình sẽ gịch ra nha đây đừng được 30 giây các bạn đó ok đó sau khi đủ 30 giây nó sẽ tự nút như thế này đó do mình đã cầm sẵn nên nó không giờ lấy được tiền ha và đây đây các bạn đây là số tiền mình ha và đây là cái biên ờ, lai mình mới uh, vừa rút tiền ha rồi ok các bạn ơi thì vừa rồi Lúa đã chia sẻ đến các bạn cái cách để mà mình rút tiền à, bằng thẻ ATM của Sacombank hay là thẻ của các ngân hàng như thế nào cho đúng cách và mình sẽ à, nhận biết được để mà tránh gây trường hợp vào bị nuốt thẻ, bị dư thẻ hay là bị dư tiền nha các bạn. Thì như các bạn đã biết tình hình dịch bệnh ở à, Việt Nam mình thì càng ngày càng phức tạp ha. Thì tên tất cả các máy ATM của Sacombank đều có trang bị nước rửa tay cột sát khuẩn ha khi các bạn ờ, rút tiền thì các bạn ờ, nhớ giữ gìn khoảng cách giúp mình ha như là khoảng cách từ 2 mét trở lên đó và khi ờ, rút tiền thì trên máy ATM có chai cồn thì các bạn có thể rửa tay trước đó khi mình thực hiện rút tiền thì thì còn nó sẽ với nó sẽ diệt luôn cái vi khuẩn trên cái máy ATM ha và sau khi rút tiền xong thì các bạn kỹ chút thì các bạn có thể rửa tay lại ha rồi thì mình xin kết thúc video đây ha thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video mình nếu các bạn thấy video mình hữu ích thì hãy like cho mình một like và nhớ đăng ký đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình nha các bạn mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo bye bye các bạn